ta làm à, tạo hình chú nhỏ hình đại diện cho video đăng lên youtube ừ, chào các bạn hôm nay ờ, mình ờ, làm video hướng dẫn các bạn ờ, đưa cái hình đại diện lên cái video khi mình đã đăng youtube để ví dụ như là tôi mở youtube cho các bạn xem thế nào là cái hình đại diện ở đây chúng ta nhìn à, trên này thế là những à, hình đại diện mà đã viết chữ sẵn ở trên à, cái hình sau chúng ta mới đăng sau cái video khi nó tải video lên Đấy, trên các cái video này là hình đại diện được viết chữ và đưa lên sau Đấy tôi kéo lên có cái video ờ, chưa có hình đại diện này ở đây đây là cái video mà lấy cái hình ảnh từ trong video chứ chưa có hình đại diện từ những cái video ờ, này là chưa có cái hình đại diện đây chưa có hình đại diện thì ờ, nó sẽ chúng ta sẽ chọn một cái hình ở trong video còn muốn nổi một cái hình đại diện lên mà hiện nổi rõ chữ lên để cho người xem người ta biết thì chúng ta sẽ đưa cái hình tải cái hình đại diện lên sau bây giờ cách làm như sau <clears throat> trên máy điện thoại của chúng ta chúng ta tải về một cái phần mềm để viết chữ lên hình ảnh để tôi có dùng sử dụng cái phần mềm viết chữ lên hình ảnh này khi nó tải về xong video của chúng ta là, là ta đăng lên uh, YouTube để uh, tôi dùng phần mềm là viết chữ lên ảnh uh, tùy các bạn nhé tôi chọn uh, đang sử dụng phần mềm này hoặc là chưa đăng thì chúng ta làm chuẩn bị trước cũng được khi đăng thì chúng ta à, đăng video xong chúng ta tải cái hình đại diện lên gọi là hình thu nhỏ đấy đây tôi dùng à, cái phần mềm viết chữ lên ảnh đây đấy. các bạn à, tải phần mềm này vào CH Play để tải phần mềm này về máy để sử dụng nhé khi vào phần mềm này chúng ta chọn tạo một cái status phần trong cái phần mềm đây vào đây chúng ta chọn à, tạo sửa tơ tút sau tí này chúng ta chúng à, ta vào chúng ta chỉnh sửa cái chữ ở trong này này đấy chúng ta chọn đài một chữ khi các bạn tải về rồi các bạn uh, sử dụng nó cũng dễ thôi mà rồi các bạn uh, chọn hình ảnh đấy chọn uh, ảnh nền này rồi lên cái ô màu xanh này rồi uh, màu xanh phía trên là cái cối hình ấy ta chọn uh, hình ở trong máy của mình đấy tôi ví dụ ví dụ tôi lấy một cái hình nhá hình uh, đây giờ cái hình đau loạt rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào sửa chữ để lên nền nó sửa chữ này nhấn vào sửa chữ đó. rồi nhấn tiếp sửa chữ này rồi chúng ta đánh lại chữ để ví dụ như là à, tạo à, hình đại diện cho video chẳng hạn đây tạo hình đại diện cho video cho video đăng lên YouTube đăng lên YouTube đấy sau chúng ta nhấn chữ xong rồi bây giờ chúng ta phải chỉnh ta bỏ cái khung này đi rồi ta tắt cái khung này khung ở đây bỏ cái khung này đi rồi chọn là kiểu chữ này trong này toàn tiếng việt thì chúng ta có thể dễ làm đúng không kiểu chữ ví dụ như là chữ màu vàng bóng đổ màu đỏ chẳng hạn đấy đi chưa chiếc màu vàng rồi chúng ta chọn bóng màu đỏ bóng đùa màu đỏ Đấy. chúng ta tăng cái bóng lên còn màu này cũng được màu xanh cũng được rồi xong rồi ờ, chúng ta thể ờ, phóng to nó ra để cho người đọc người ta nhìn thấy đúng không đấy sửa chữ để cho nó cách ra tí sửa chữ này và cách thêm ô nữa đó đấy ví dụ như vậy được chưa đây chúng ta dùng một cái phần mềm mà tùy theo à, các bạn có nhiều bạn dùng cái phần mềm mà viết chữ lên hình ảnh phần mềm khác tôi sử dụng cái phần mềm này đấy, xong đó chúng ta lưu nó lại rồi trong phần mềm này có quảng cáo thì ờ, cho nó chạy quảng cáo quá thì chúng ta sử dụng miễn phí mà được chưa rồi ờ, tôi thoát ra khỏi phần mềm này rồi, ờ, thoát ra khỏi phần mềm được chưa thoát đi sau đó khi chúng ta đăng video lên xong rồi tải video lên YouTube xong rồi chúng ta nhớ tải thêm cái phần mềm này nữa IT YouTube đấy IT Studio đây phần mềm này đây đây chúng ta tải phần mềm à, IT Studio để à, đăng nhập vào YouTube phần mềm này chúng ta vào à, để chúng ta xeo một một phần ở trong này sau cái video lên và chúng ta đưa hình ảnh hình đại diện của YouTube lên chúng ta nhấn vào đây Đấy. bây giờ cái hình bây giờ tôi tôi thay một cái hình lấy một làm một cái hình đại diện trong này thì chúng ta đây là khi chúng ta mới tải cái phần mềm này về chúng ta nhớ đăng ký chúng ta nhớ nhớ, nhớ là đăng nhập vào nhé đăng nhập ờ, tên ờ, cái gmail của mình vào đây để cho nổi lên ờ, cái kênh youtube của mình rồi chúng ta nhấn vào cái video chúng ta muốn tải cái hình đại diện lên đấy ví dụ như là cái video này là chưa có hình đại diện này lấy hình tròn sẵn rồi tôi nhấn vào cái video này ở đây vào cái video này là cách tải video trên điện uh, trên YouTube về điện thoại thì uh, đây là cái hình này là hình ờ, có sẵn ở trong video rồi bây giờ nó muốn đưa cái hình khác lên chúng ta nhấn vào cái chỗ cái bút nhìn phía trên cùng này. có cái bút để chỉnh sửa đây nhấn vào cái bút rồi chúng ta này nhấn vào cái bút ở trên này để chúng ta chỉnh sửa video nhé Đấy, chúng ta nhấn vào cái bút rồi bây giờ chúng ta là ở <clears throat> giữa cái cái hình một cái video đấy có chỉnh sửa hình thu nhỏ chỉnh sửa hình thu nhỏ chúng ta nhấn vào chỉnh sửa hình thu nhỏ này rồi ở dưới này đây ở dưới này là có các cái hình mà trong video nó có này bây giờ tôi chọn muốn chọn một cái hình mà tôi đã làm ở trên máy chẳng hạn thì chúng ta nhấn vào là hình thu nhỏ tùy chỉnh ô màu trắng này đấy rồi tôi chọn một cái hình mà tôi đã làm sẵn nha đấy tải video trên youtube về điện thoại đây chọn hình này đấy vào trong này chúng ta đưa đặt tay vào chúng ta có thể chỉnh sửa nó lên xuống hoặc là làm sao cho nó cân đối được chưa cách tải video về chúng ta rồi sau đó chúng ta thấy vừa vừa ý rồi chúng ta nhấn cái tròn ở phía bên phải trên màn hình bên phải tròn đấy. sau đó chúng ta nhấn tiếp lưu nhấn tiếp chữ lưu nhé nhấn tiếp chữ lưu rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành là đưa cái hình ảnh à, đại diện cho YouTube tức là hình thu nhỏ của YouTube đấy và chúng ta để làm riêng cái này bây giờ tôi lui lại chúng ta quan sát này các bạn thấy video ở dưới này chưa cái hình thu nhỏ nổi lên chưa đấy và chúng ta thoát ra cái phần mềm này chúng ta sang YouTube chúng ta kiểm tra lại xem nào vào YouTube này à, vào YouTube chúng ta để vào kênh của mình nhé xem là nổi lên chưa đấy các bạn thấy chưa thấy cái hình thu nhỏ nó nổi lên đây chưa đấy như vậy là chúng ta đã hoàn thành à, cách chúng ta tải cái hình thu nhỏ đại diện cho video khi chúng ta đăng lên YouTube đấy các bạn à, xem mà thấy à, cái nào mà chưa chưa được thì chúng ta có thể đóng góp ý kiến để tôi có thể chỉnh sửa làm sao cho nó hoàn thiện tốt hơn còn những bạn nào chúng ta chưa biết làm chúng ta có thể là làm theo nó cũng rất đơn giản rồi Cảm ơn các bạn nhiều nhé Thank you.